chào quý anh chị các bạn sau ờ, món cà phê với bột biển thì hôm nay sang chỉ giới thiệu một món cà phê không hề thua kém nó là món cà phê với chanh các anh chị đã biết là cà phê với chanh nó rất tốt cho sức khỏe cái quả chanh thì chúng ta dùng trong cuộc sống hàng ngày rất là nhiều nhưng hôm nay sẽ kết hợp cà phê với chanh trong tưới ăn uống là hãy cùng sang và đọc thử như thế nào nhé nó chia đây là tin vui cho chị em phụ nữ nó làm những ờ, cà phê kết hợp với chanh nó đốt cháy mỡ thừa đến một uh, chúng ta pha tầm uh, 240 uh, ml cà phê nhé và đậm á, thì nó sẽ đi với 400 ml nước thì nó sẽ đốt cháy được khoảng tầm cộng à, một quả chanh thì nó đốt cháy tầm à, tầm 150 kg calo đó và thừa thì hôm nay sang làm một ly đó tầm 120 ml cộng với là 60 ml cà phê ừ. thì đầu tiên là chúng ta cho chúng ta cho tầm là là nước cốt chanh sang dắt vào cho vào đây nhé bắt vào rồi cho vào đây thì uh, à, 30 ml nhé. các bạn có thể lấy đường cát hay đường phèn cũng được còn đây là sang đường nước đường nước đã nấu rồi thì cho vào cho nó hòa cho nó nhanh thì nó có vị anh chị mà chúng ta lấy được ngọt hay là chúng uống vừa thôi anh chị không lấy ngọt quá dạ. rồi và sẽ cho vào vị mật ong cho nó thơm chuyện nó chống uh, viêm của họng rồi tốt sức khỏe trong vừa mùa đông này sau khi vậy chúng ta quấy đều lại làm bây giờ nếu chúng ta có thể lấy cà phê như vậy á cho trực tiếp vào đây trực tiếp sang đang à, có cái máy này sẽ muốn đánh lên cho nó tạo ngọt nó cà phê cho nó thơm hơn rồi cho nó đưa lên canh thế thì cái ly mình chị cho nó đẹp à. uống ngon cho nó đẹp tí kích thích cái giác thì bây giờ là mùa này thì mùa nóng đó. thì chúng ta là anh chị cũng uống nguyên chắc được để thay cho đá làm đá tùy theo đá độ mát anh chị có thể lấy thì sẽ thích của mình đó cho nó vào đây thank you rồi nhá về sang này sang xuống cái đây là cũng vào phút này về sang nữa chỉ và xuống ở đây cũng được sang trang cho vào đây đó để chú ý hết đó đó cho một ly vào đây đó cái bọt cà phê tại sao sang đánh lên nó mới ra cái cái bọt đẹp được đó chị để bắt bắt cờ vừa uống cà phê chanh thơm ngon mà đắp tan mới thừa này đây trang chỉ lên tí đây ly cà phê chanh với ờ, nước ờ, đường với cúc chanh có đường và cà phê nữa anh chị anh chị hãy xem một cái cách hướng dẫn cụ thể trong cái bài viết này cái comment sẽ để link ở trên chị sẽ xem hãy thử nhé cả nhà à, anh chị cứ tưởng là mình làm như thế thật chua chứ cái tỷ lệ vừa rồi sang làm á thì nó vừa uống anh chị nó vừa uống à, chứ không có có có chua lắm như là cà phê ấy. cho vào thì nó thơm nó còn vị chua nó hợp một chút mật ong đó. nói chung cái mùi nó nó rất là dễ dễ chịu đây cũng là lần à, thứ hai xả uống nhưng bữa trước uống là người khác pha hôm nay tự mình pha không biết là vô hoa thì tự khen không nhưng mà các bạn sẽ làm đúng công thức của đội sẽ làm chắc chắn sẽ hài lòng còn không thì để lại comment trước Thành sẽ uh, giải đáp Xin chào quý chị đã xem video và dễ theo dõi những video chúng ta theo là hàng ngày sẽ có rất nhiều video như thế này để gửi đến quý chị học thông tin bổ ích từ các món uống uống từ cà phê kết hợp với các cái loại quả mà ly quan tinh thao dược cao để giúp cho chúng ta tại nhà tại văn phòng có những ly nước tốt nhất để sức khỏe chúng ta xin chào và hẹn gặp lại